Samsung hàng hiệu giảm giá tiền triệu, Samsung Note 25G giảm 500 000 chỉ còn 14 triệu, Samsung S10e giảm 200 000 giá chỉ từ 5 triệu 250 000 Samsung S10 Plus giảm 200 000 chỉ từ 6 triệu 850 000 Samsung chính hãng giảm từ 400 000 Chùm Xiaomi Hải Phòng, giá rẻ không đối thủ. Xiaomi Poco X3 Pro chính hãng, chỉ từ 5 triệu 890 000 Redmi Note 10S chính hãng, chỉ từ 5 triệu 550 000 Google Pixel 3 XL từ 2 triệu 850 000